mình cùng nhau đi tìm hiểu xem định nghĩa tỷ số lượng giác là gì. Được chưa nhỉ? Cô cho tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. Được chưa? Thế thì các bạn thừa biết rằng là tam giác ABC vuông tại A thì cạnh AB và cạnh AC là hai cạnh góc vuông. Và cạnh BC nó là cạnh gì? À, cạnh huyền đúng không ạ? Cô đặt góc ABC bằng alpha chắc chắn là alpha sẽ lớn hơn 0 độ và à và bé hơn 90 90 độ vì đó là một góc nhọn à trong tam giác vuông tại A. Thế bây giờ cái cạnh AB đây cạnh AB đúng không ạ? Cạnh AB là cạnh kề của góc alpha. Người ta đặt là cạnh kề. Đó. Thế thì theo dự đoán của các bạn xem là cạnh AC nó là cạnh gì ạ? À, cạnh AC sẽ là cạnh đối của góc án, à, góc alpha. Được chưa? Còn cạnh BC thì nó không hề thay đổi. Vâng, nó vẫn là cạnh huyền như cái tên gọi của nó đúng không? Cạnh huyền. Vâng, cái tỷ số lượng giác của góc nhọn. Đầu tiên ta tìm hiểu về tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền. Tỷ số giữa cạnh đối này và cạnh huyền. Được chưa nhỉ? Lấy độ dài cạnh đối chia cho độ dài cạnh huyền thì được gọi là sin của góc án alpha. Đó, ký hiệu là sin alpha.